Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà khu công nghiệp Bigamax V-Ship Bình Thuận tọa lạc tại Hàm Tân và Lao Ghi của tỉnh Bình Thuận nha cả nhà. Và đây là một trong những khu công nghiệp được đánh giá là cực kỳ quan trọng đối với tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Và hiện tại chúng ta đang di chuyển trên trục đường quốc lộ 55 nha cả nhà. Và con đường mà hiện tại ngày hôm nay Toàn quay trên video này đó là con đường số 7. Và hiện tại chúng ta đang đi vào hướng cống của đường số 7 trực thuộc khu công nghiệp Bigamex Hàm Tân nha cả nhà. Và đây là cũng là một khu công nghiệp xanh sạch đẹp được kết hợp bởi giữa Bigamex và Việt Nam và Singapore. Cho nên à, đây là một trong những cái khu công nghiệp mà đánh giá rất là cao và thu hút lượng nhà đầu tư ở nước ngoài vừa khá là nhiều. Và cả nhà hãy xem video này à, bằng những cái à, video thực tế mà mình đã đi khảo sát tại thị trường Bình Thuận cũng như là trên những trục đường như thế này. Ở tại đây thì toàn thấy có hai trục đường chính đó là trục đường số 7 này và trục đường số 9. Như vậy thì à, hiện tại những nhà đầu tư nào đang có hàng ở trên đường số 7 này hoặc đường số 9 mà muốn bán ra thì có thể liên hệ toàn. Hoặc là những nhà đầu tư nào muốn mua hàng cũng như là muốn ôm đất ở hai trục đường này thì cũng liên hệ mình. Ngoài ra thì còn những cái đường vành đai và những đường nhỏ hơn và tiếp theo nữa là thị xã La Ghi hiện tại đang gấp rút triển khai để mà lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận thì à, toàn sẽ review và những thông tin cũng như là những à, sự hiểu biết của toàn trên à, khu công nghiệp Bigamex Vship Bình Thuận cũng như là tại Bình Thuận trước khi mà toàn đi vào à, những quy hoạch của tại bình thường thì toàn uh, thông tin một ít về giá đất tại đây nha cả nhà thì hiện tại theo toàn khảo sát thì giá đất tại khu công nghiệp Bigamex Bình Thuận này và tại La Ghi thì dao động tầm khoảng là 120 triệu trên một mét ngang cho đến là 150 triệu trên một mét ngang đối với những trục đường vành đai và đường nhỏ. Còn đối với trục đường số 7 này thì giá tầm khoảng 130 cho đến tầm khoảng là 150 triệu trên một bánh ngang nha cả nhà đường số 9 thì à, có một lô gốc là giá hiện tại mình nghe toàn à, được biết thì tầm khoảng là 200 triệu trên một mét ngang cho đến là 220 triệu trên một mét ngang và thì, à, hiện tại thì đứa em của mình cũng dẫn mình đi thẳng vào một lô đất có diện tích là ngang 38 rồi sau là 31 và lô đất này hiện tại đang làm số nha cả nhà đang làm số thì cả nhà nào muốn mua thì cứ liên hệ toàn lỗi toàn cung cấp thông tin hiện tại thì số cũng chưa có cho nên là chưa có gơi số được dù toàn cung cấp thông tin và muốn đi xem đất thì à, toàn sẽ nhờ đứa em à, sống tại Bình Thuận à, đứa em này cũng làm đất từ Bình Dương ra thì à, toàn sẽ nhờ đứa em dẫn đi xem và quyết định mua hay không thì do mình và do do do khách hàng cũng như là do nhà nhà đầu tư nha cả nhà và lô đất này ờ, thì nó có một uh, ưu điểm là nằm trên đường số 7 và nằm ngay cái vị trí là full thổ cư nha cả nhà cho nên sau này mình có thể là mình đăng ký lên thổ cư rất là dễ dàng rồi thì uh, ờ, đó mà cả nhà nắm được thông tin BKMX bình thường thì uh, cả nhà có thể uh, nghe uh, mình thông tin và một số bài báo cũng như là một số cái uh, điểm mà mình nắm được tại Bình Thuận thì khu công nghiệp Bigamax Bình Thuận thì có tổng quy mô tầm khoảng là 5.000 hecta và mức đầu tư là 3 tỷ đô được triển khai tại La Ghi và Hàm Tân. Khi hoàn thành thì à, hứa hẹn sẽ là một điểm đến của hàng trăm doanh nghiệp lớn và nhỏ ở trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì à, La Ghi là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực Nam Bình Thuận thì đây là một trong những cái vị trí khá là khá là nóng hiện tại nha cả nhà khá là nóng hiện tại thì khu công nghiệp Bigamex Vship à, tọa lạc tại La Ghi và Hàm Tân thì đây là một trong những dự án đầu tiên liên doanh giữa tổng công ty Bigamex IDC Việt Nam và các công ty do tập đoàn Central Group Development của Singapore à, nói nôm na là ship là sẽ kết hợp giữa Việt Nam và Singapore Việt Nam là đại diện là Bicamax còn uh, Singapore thì đại diện là tập đoàn Semcrop Development Dự án có quy mô tổng diện tích lên đến là 4.984 hecta, trong đó khu công nghiệp có quy mô là 3.000 hecta, khu đô thị có quy mô gần 2.000 hecta. Tính đến thời điểm hiện tại thì Bicamax Vinship Bình Thuận là khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tại tỉnh này. Bình Thuận hiện có 9 khu công nghiệp với quy mô là 3.000 hecta. Khu công nghiệp Phan Thiết à, tầm khoảng là 100 hecta, khu công nghiệp Tuy Phong 150 hecta, khu công nghiệp Hàm Kiệm gần 600 hecta, khu công nghiệp Song Bình 300 hecta, khu công nghiệp Tân Đức 150 hecta, khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 hơn 1.000 hecta và Sơn Mỹ 2 gần 600 hecta. Như vậy thì à, tính sơ bộ là quy mô của chính khu công nghiệp hiện hữu tại Bình Thuận chỉ bằng 1 phần 2 quy mô của khu công nghiệp Vigamex Vship Bình Thuận à, sắp được triển khai. Với một vị thế lớn thì ông Trùm bất động sản công nghiệp tức là nói đến Vigamex nha cả nhà. Sở hữu kinh nghiệm kết nối và kêu gọi hàng nghìn nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Điển hình là đã thành công ở tại Bình Dương, Văn Ngãi, Bắc Ninh à, bên có nguyên nhân nữa nha cả nhà các khu công nghiệp mà BGMX phát triển được đánh giá là những khu công nghiệp thành công nhất Việt Nam làm thay đổi mọi mặt về kinh tế cũng như là về kết nối giao thông ở tại các địa phương mà BGMX đã đặt chân đến. Như vậy thì theo đó BGMX Vship Bình Thuận được kỳ vọng sẽ thu hút hàng trăm các doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ vào đây giúp tính thu hút dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD. Vâng, đây là một trong những cái thông tin mà BKMX Bình Thuận sẽ và đang triển khai tại đây. Thì sắp tới thì uh, thông tin sẽ triển khai thì mình chưa có nắm. Mình chỉ nắm được là khu công nghiệp Xuân Mỹ 2 sẽ triển khai vào tháng 12 này. Thì uh, chúng ta sẽ chờ đợi BKMX sẽ triển khai tại đây nha cả nhà. À, theo toàn dự đoán thì tầm khoảng uh, 2 năm hoặc 3 năm à, thì bắt đầu triển khai xây dựng à, đây là toàn dự đoán nha còn có thể là sớm hơn nếu cả nhà nào muốn mua đất thì mua ngay tại đi thời điểm bây giờ ngoài ra thì à, ở La Ghi á, được đánh giá là một trong những cái à, nơi mà hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa là một trong những cái vị trí mà sắp được lên thành phố rồi à, được hướng lợi từ khu công nghiệp Pigamex cũng như là những khu công nghiệp khác cho nên rất là đáng để đầu tư và giá đất ở tại Lagi này hiện tại cũng đang rất là nóng à, cả nhà muốn xem thêm những video về Bình Thuận Lagi Hàm Tân thì hãy follow mình đăng ký mình đăng ký kênh chia sẻ và kết nối với mình qua số điện thoại 0972 332 894 Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn Thành Phát ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau.